Xin chào ờ, tất cả anh em Hiện nay ờ, đi chơi tài xỉu hay còn gọi là xí ngầu thì chúng ta cần những cái ờ, thiết bị những bộ đồ chơi nó hoàn toàn không tang không tang ở chỗ nào không tang có nghĩa là bao cho anh em này về soi dọi và thử nam châm cục hít hay thậm chí trẻ hột ra ngâm nước muối trẻ hột thì cũng hoàn toàn không có gì đấy nó được gọi là những cái bộ đồ chơi tài xỉu hoàn toàn không tang thì khi anh em đi chơi cần những cái thiết bị những cái đồ chơi tài xỉu như thế thì khi chúng ta chơi mới đảm bảo cho anh em là chiến thắng và an toàn mang à, tiền về được và tôi xin à, chia sẻ với những anh em nào đang thua đang thua tha tài xỉu hoặc là những anh em nào muốn à, đánh tài xỉu thắng thì nên xem qua clip này bởi vì đây tôi giới thiệu với anh em nó là những cái bộ hột tài xỉu tôi ờ, gọi là xí ngầu hoàn toàn không tang và dựa trên cái nguyên lý khoa học là nó có thật khi anh em đi chơi tài xỉu thanh tài xỉu bịp anh em chỉ cần đưa được cái bộ hột tài xỉu hay còn gọi là xí ngầu vào thôi thì cơ hội chiến thắng của anh em là rất là cao và một điều nữa chúng ta có thể làm chủ được cái bộ hột này có nghĩa là chúng ta muốn làm muốn làm cho nó về tài lắc cho về tài hay là lắc về xỉu hay là muốn giữ hột giữ tài giữ, giữ tài giữ xỉu thì rất là đơn giản rất là hiệu quả thì trên đây có hai bộ hột nó là một bộ hột 12 và một bộ hột 13 nó là những cái bộ hột tài xỉu bay mà anh em đã nghe qua bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em về nước muối đây anh em nhìn hột thì hoàn toàn nổi bình thường đó nốt hổi à, nốt hột thì hoàn toàn nổi bình thường anh em nhé bây giờ tôi sẽ bỏ qua bỏ từ nước muối và tôi sẽ đưa vào nước uh, nước ngọt đây và tôi sẽ rửa qua cái bộ hột này đấy tôi sẽ rửa qua cái bộ hột này khi rửa này có tác dụng như nào đây là tôi chia sẻ luôn với anh em cái kinh nghiệm tại sao chúng ta nên rửa hột bởi vì khi rửa bộ hột này là chúng ta sẽ tránh được cái chuyện muối nó động vào bên trong những cái khe hột khi muối nó động vào đây thì nó sẽ làm cho hột lì và nó sẽ khó đi chúng ta sẽ rất là khó để có thể là lắc theo ý của mình đấy là cái một cái mẹo mà tôi muốn chia sẻ cùng với lại anh em những ai đang thua tha anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé 0844 55 55 59 và 0972 41 quý 4 bên cơ sở chúng tôi thì chuyên cung cấp mua bán những cái thiết bị đồ chơi tài xỉu những cái đồ chơi cờ bạc bịp rất là mới rất là hiệu quả sau khi lau hột xong tôi sẽ tiến hành tôi thử qua cho anh em về cục hít hay còn gọi là 500 đây nó là cái cục hít dĩa nắp hột thì hoàn toàn bình thường anh em chỉ cần đưa được một cái bộ hột vào thôi trên đây nó là hai bộ hột một bộ hột về hai một bộ hột 13 ly tôi sẽ thử cho anh em về cái bộ hột 12 ly trước tôi sẽ gọi đèn qua cho anh em cái đèn này thì nhìn nó anh em sẽ nhìn nó được không được như trong như cái à, đèn kia cái điện thoại kia thì à, dùng smartphone thì nó sẽ ấy hơn nó sẽ sẽ à, soi sẽ rõ hơn Đấy, thì hoàn toàn bình thường đúng không ạ tôi cũng tiến hành thử dọi đèn này ngâm nước muối cũng như là thử cục hít cho anh em anh em nào cần trẻ hột thì tôi cũng sẵn sàng tôi trẻ được bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em sẽ mấy à, chén để anh em thấy sự hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu bay này nó có hiệu quả như thế nào trước tiên bây giờ đang là xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem hai ba bốn này tiếp tục tôi giữ xỉu một ba sáu anh em vẫn là xỉu nhé tiếp tục thêm chén xỉu nữa hai ba bốn này xỉu chín này thêm chén xỉu nữa này bây giờ sang là một à, nó sang một chén tài đây nó gọi là một trường hợp chén phản bây giờ tôi sẽ đưa từ tài xuống xỉu Đó, 112 tôi sẽ đưa qua tài Đó, lắc hột đi Đấy, 13 à, 146 ấy. tôi sẽ đưa từ tài xuống xỉu nữa Đó, bây giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem nó đang là xỉu 134 tôi sẽ giữ xỉu 122 tiếp tục thêm chén xỉu nữa 235 xỉu 10 124 xỉu 7 125 xỉu 8 đó, đó là về bộ hột này Bây giờ tôi sẽ thử sang cái bộ hột uh, ờ, 13 này cho anh em xem này tôi cũng tiến hành tôi thử qua nam châm Nắp dĩa hột thì hoàn toàn bình thường anh em nhé khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được cái một cái bộ hột vào thôi đây nó là bộ hột hoàn toàn không tan bây giờ đang tài 11 tôi sẽ giữ tài 662 tiếp tục giữ tài 553 tiếp tục giữ thêm chân tài nữa 146 rồi, thêm chân tài nữa này. 456 từ ngũ thiên thêm chân tài nữa nhé 664 tiếp tục giữ tài nữa 663 bây giờ tôi sẽ đưa từ tài xuống dưới xỉu 224 này tôi tiếp tục sẽ giữ thêm chén xỉu nữa 126 tiếp tục giữ xỉu 126 thêm chén xỉu nữa 145 này tiếp tục thêm được một chén xỉu nữa nhé đó, 115 này. Xỉu 7. Bây giờ tôi sẽ đưa từ xỉu qua tài. Đó, 335 này, tôi đưa hột xuống, lắc hột xuống này, tài xuống xỉu. 145. Đấy, anh em thấy không? Cái độ chính xác của nó thì tôi không dám khẳng định 100% nhưng mà có thể nó sẽ đạt được tầm khoảng 80% có trừ những cái trường hợp gọi là nó gọi là những cái chân phản thì chúng ta không nhắc tới còn riêng về cái bộ hột này thì chúng ta có thể điều khiển được cái bộ hột theo ý của mình nhưng muốn giữ tài giữ xỉu hay là lắc cho nó đi khi chúng ta sử dụng cái bộ hột tài xỉu bay này thì chúng ta có thể làm chủ được cái bộ hột lắc tùy muốn thế nào cũng được